đình ông Nguyễn Kim Duy và bà Đồng Thị Huyền mà chúng tôi đã có nhiều lần đưa tin về cái Silic Tân bón cho những vườn ổi, vườn táo, à, măng tây. Và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một quy trình nó rất là mới mẻ ở Việt Nam, tức là hướng dẫn bón phân Silic cho sung Mỹ con à, với cái chất lượng ổi cũng được ngon nổi tiếng à, bởi à, sự chăm sóc cũng như là à, giống và có kết hợp với à, uh, Silicon Valley của chúng tôi nữa thì à, à, xuất phát từ cái ý tưởng nào mà ông đến với cái uh, trồng sung mỹ ạ? Thì bà con với lại uh, chị Tân cũng như là khán giả là như thế này tức là tôi cái cái lý tưởng về cái cây sung mỹ này á nó là một cái lý tưởng một phát thôi thế nhưng bởi vì rằng là qua một lần tôi đi siêu thị tôi ờ, có coi như là mua và ăn thử cảm thấy nó ngon à, ngọt và mát thế thì coi như thế nào tôi cứ nghĩ rằng là nếu như là cái cây này phát triển được thì khả năng là cũng có khả thi thì là tôi thử mô hình để thí nghiệm xem là là như thế nào nhưng mà qua coi như thế là ờ, gần một năm làm tôi thấy cái cây này ở cái đất mình ấy là nó rất chi là phù hợp đấy thế mà hai cái này là là coi như là là trồng nó rất chi đơn giản nó rất dễ mà nó có ít bệnh tật vâng. nhưng mà quả của nó thì bắt buộc phải là chỉ có coi như là, là bán siêu thị thôi vâng. chứ còn nếu như bỏ là bán cho dân mình thì nó đắt bây giờ coi như thế là năm nay tôi mới nhân ra được tầm cỡ vào khoảng hơn trăm cây thôi vừa rồi thì ờ, mình đây ờ, là chắc là cái cái này là muối bói đúng rồi Đấy. trồng cái là nó bói ngay mà đây cái giống này cứ bắt đầu trồng trong vòng một năm là được ăn luôn vâng à, cái giống này nó rất chi là là là, là ấy vâng. chỉ trong vòng một năm thôi trong vòng một năm đúng cái rồi. cây này có nghĩa là đã, đã được một năm trồng được một năm rồi đúng rồi cây này từ lúc chiết cành ra là trồng là chỉ được vào khoảng một năm là, là bắt đầu là là là bây giờ tôi mới coi như là vun đấy đáng kể vun vâng. được trước thì bây giờ cây nó to mà nó nó sai quả lắm rồi vâng à, thế nhưng vì là coi như bận quá nào thì ổi nào thì các loại cây đâm ra là nhiều khi là cứ phải coi như xếp cái nịch để chăm bón dần dần vâng chứ không thể nào làm đại loạt được vâng à. và cái sung mỹ này khi mà đỉnh điểm của nó ở cái vào thời vụ thì trên mỗi cây mà một năm tuổi này nó sẽ cho khoảng bao nhiêu kg ạ như bình thường như cái cây một năm tuổi này nó ừ. nó cho được tầm cỡ vào khoảng độ từ 20 cho đến 25 cân Ôi trời đấy bởi vì là mỗi lá một một quả mà đây đây thưa các bạn đây cứ như thế này nhá đây đây, đây này đây từ đây vâng. thấy không đó đúng rồi cứ mỗi lá như thế này thì mỗi một quả này của nó là cái lúc chín là nó rất to vâng. chín ấy nó mới to ờ, chứ còn xanh này nó rất nhỏ từ dưới chín là nó nó có thể rằng là bằng cái chén đấy các càng này đây. thế cho nên vâng. rằng là cái cây này nó vâng. có thể rằng là lên cao khoảng 4 mét Vâng. Nếu như sau khi mình làm được thì là mình sẽ coi như căng dây để cho nó giữ cây nó lên nó cao khoảng 4 mét à. thì bây giờ 4 mét đấy thì mình cứ, cứ tính mỗi một kẽ này là một năm phân đi hay 10 phân đi đó ạ một vâng, thì mình phân nhân lên là, là để nếu như mình để bốn năm cành thì là vâng. nó sẽ ra thôi vâng. nó rất đơn giản thôi mà ừ, hay quá vậy hay quá vâng sau khi là rạch quả xong thì ra sới đất à? sới gốc vâng. à? à sới bốn quanh sới bốn quanh cách ờ, gốc cây ra khoảng độ 25 30 phân à. đó vâng không duy là khi mà mình sới này mình có sợ nó đứt rễ không ạ? Không, hoàn toàn không sợ. Vâng. Bởi vì rằng là nó mà có đứt một cái rễ thì nó sẽ ra bốn cái. Vâng. Nên không sợ thì nó đứt sợ đứt rễ cả. Khi mà có phân silic thì bà con không lo là không sợ đứt rễ trên cây nhé. Bởi vì như chủ đã nói rằng đứt một cái rễ thì có thể cho ra bốn cái rễ cho nên không phải lo không, không sợ gì đứt rễ cả và... đây tôi vanh đây có đứt độc. vâng. dễ có có cái rễ nào vào đâu

đến 30 cm quanh gốc rồi thì ta sẽ bổ sung cái phân xịt đậu này. Được dạ vâng, ở đây thì ờ, thưa ông Duy là ông ý tưởng là ông sẽ bón như thế nào, quy trình bón của ông như thế nào? Tức là báo cáo với cái này ờ, chia sẻ với bà con mình nhìn thế này. Tức là như cái cây này này, đây vâng. như cái cây này. Tức là cái ý của mình nói rằng là được một năm nhưng thực ra mà nói rằng là cái cây từ lúc làm giống mà vâng. cho đến lúc trồng bây giờ đến hiện tại đến bây giờ nó chưa được một năm vâng nhưng nếu như được một năm thì đã được thu rồi vâng thì bây giờ được Và chưa rồi. được một năm chưa được một năm nhưng mà cái quy trình của một cái cây giống là bắt buộc là phải đảm bảo một năm trở ra thì anh mới bắt đầu trồng được vâng đấy, đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là từ lúc trồng nhá và vâng. có mới lại chia sẻ với lại mọi người là từ lúc bắt đầu trồng mà đến bây giờ thì hiện tại là tôi chưa bón được cái gì vâng, vâng. chỉ là tưới nước lã vâng. chỉ là tưới nước lã sau khi bắt đầu cây nó hợp đất như thế này rồi đó vâng. đấy, cây hợp đất mà đã báo quả thì vâng. lúc bây giờ là bà con mình sẽ sử dụng cái phân phân phát này vâng rồi dạ, để sử dụng cái phân silic này dạ, Vâng. bây giờ cứ bình thường nhá cứ bình thường vâng. nếu như là cứ bình thường một cây như thế này nhé một cây như này bà con mình có thể rằng bón một thìa này hoặc lửa thìa này tùy theo được vâng. bón như thế này nhưng mà bón được nhiều là tốt bởi vì rằng bón có một lần mà Vâng, đấy, thế cho nên rằng là đừng nghĩ là, là là nó là tốn kém nhưng mà thực ra mà nói là tốn một lần vẫn hơn là tốn nhiều lần. Bởi vì rằng cái cây nguyên lý của cây nó như này này. Mình bón ăn dần dần. Vâng. Tưới thì là nó ăn ngay. Thế cho nên là cái cây gì mà coi như bón quả ăn ngon hơn quả tưới. Đấy là đấy là nó là cái quy trình. Vâng. Đấy nhá. Đây là đây là dùng phân Sinic và hai cái là dùng cái phân tổng hợp dùng cái phân tổng hợp này thì không yêu cầu phải là phân tốt vâng. vâng. tức là cứ tên là tổng hợp vâng. NPK cứ tên là tổng hợp vâng. cứ không máy móc gì đến cái chuyện là phải là tốt hãng nào hả à, đúng, rồi, không yêu cầu hãng nào cả miễn làm sao nó có đấy. sau khi cái đấy thì anh à, bón cho là liều lượng là bao nhiêu ạ liều lượng khoảng độ 3 lạng vâng. ba bốn lạng ba bốn lạng silic phát này cũng là một buổi vâng. mà cái NPK cũng là một buổi sau khi bón cái này xong vâng. ta sẽ sử dụng phân chuộc vâng à, vâng Đấy, và ta sẽ sử dụng phân chuồng phân chuồng thì gọi là đậy thôi vâng. là mình có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu à, nó không yêu cầu phải là bao nhiêu cả không phải máy móc vâng đúng rồi Đấy, tức là không phải máy móc máy móc nó chỉ là ở cái phân kia thôi cho nó cái, cái liều lượng này phân chuồng là để phủ phủ trên à. rất chi là đơn giản sau khi sau khi bón xong là lấp đất ta sẽ lấp đất vào à, tận lớp đó là như thế này thì coi như coi như là ta bỏ coi như là xong là coi như xong đấy, đấy tôi sẽ làm tôi sẽ làm cho bà con mình xem thế cho nên là, là, là chỉ một lần thôi mà vâng. và, bà con sẽ hỏi rằng ừ, bón cái này thì có sợ nó bị sốt gốc không. chết cây không ạ không vâng. tức là bởi vì rằng là bản thân rằng là cái cây này nó đã hợp đất rồi vâng. nếu mà mình bón là đã, đã cách cây ra là tầm cỡ vào khoảng độ hai ba mươi phân rồi vâng. thế cho nên nó không ăn đến ngay quá trình bón cũng không được tưới nước Đấy. không cần tưới nước không bởi vì lúc này nó đang là mùa xuân thì cho nên nó khá tưới nước, tưới nước thì nó sẽ bị sốc vâng. để cho ngấm dần thẩm thấu dần vâng. vâng. và một cái lý do nữa mà uh, cây khi mà bón phân như này nhưng mà cũng không bị ảnh hưởng vào bộ rễ là bởi vì có phân silic thì nó kích thích ra nhiều rễ mới đúng rồi đúng rồi cho nên ý thử mà trong quá trình mình cuốc như này mà không may ta có làm đứt một cái rễ thì có phân silic thì nó lại kích thích ra nhiều rễ mới cho nên bà con ta uh, bón thêm một cái công thức cho sung mỹ như này là hoàn toàn không sợ đứt rễ và không sợ ảnh hưởng của rễ đấy coi như thế này là xong vâng và yeah. đấy coi như thế này là để cả năm từ bây giờ đến sang năm không phải suy nghĩ gì nữa à, là không phải bón gì nữa không phải bón bất cứ cái gì vâng. nữa à, còn lúc nào mình có thể phun cái sinic bổ sung cái loại gói 200 gram á 300 gram ạ ừ, À. sau đây ta lại làm cây khác ạ đây chúng tôi làm demo cho bà con một số cây nhé xong thì ờ, sau đó thì chủ vườn tự làm trồng cả ổi và đồng thời bón cả ổi cho bà con mình xem ờ, vâng vâng sau khi đó ông trồng bón cho sung mỹ là xong thì ông lại sẽ chia sẻ với bà con là cách bón ờ, về ờ, trồng ổi hả? Đúng rồi. À. Dạ. Trồng ổi thì dùng phân như thế nào? Vâng. Bón thì dùng phân như thế nào? Dùng phân như nào và bón à, với cái liều lượng như thế nào để cho quả ra quanh năm? Thì ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn cùng với chủ vườn để hướng dẫn làm mô cho bà con xem quy trình bón phân silic tân phát kết hợp với phân đa lượng, phân hữu cơ bón cho sung mỹ và bón cho ổi Thái Lan Đấy. Đây là phân bón là Acilic. Tiếp tục quy trình với cái cây này thì ta cũng bón là Acilic Tân Phát là một đuôi. Tùy theo cây to cây nhỏ có thể bón ờ, một muôi hoặc nửa muôi hoặc là gần một muôi. Tối thiểu. À. Vâng, tối thiểu cũng phải là phải là tối thiểu. Tối thiểu là nửa muôi. À. Đúng rồi, tối à. thiểu là phải được một muôi. À. là bón cái này thực ra ấy nói là nó rất rẻ mà. À. Nó rất chi là rẻ, không có gì là đắt cả. À. Vì một năm mình bón có một lần. Vâng. vâng. Thế anh bón 4 năm lạng một cây chứ nữa một cây Đúng này rồi, một năm rồi, rồi. nhiêu? Vâng. Một cây như ông Duy vừa nói là uh, nếu mà đến khi có thu quả thì nó nó phải tới khoảng độ 25 30 cân, 30 cân. nếu như anh chăm bón tốt. Vâng. Nếu như anh chăm bón tốt. Thì bón như thế này thì nó không đáng gì. Đầu tư như này không đáng gì các con nhé. Với silic thì nó chỉ vào độ khoảng độ khoảng 5 đặng một gốc thôi. Cái vẹn NPK nó cũng phải như vậy. Và phân chuồng thì chỉ cho khoảng 7 đến 10 cân trên một gốc mà sau đó ta thu một cây được 25 cân mà bây giờ suy nghĩ ở trong siêu thị người ta đang bán giá 100 nghìn cân 250 nghìn tới 270 nghìn vâng thì... tôi tính là 200 nghìn đi thế bây giờ cứ mình cứ gọi coi 200 nghìn đi thì là nó cũng là cả một vấn đề rồi vâng 200 nghìn đi thì một cây này nó phải được là mấy triệu 4 triệu mất đi phải 4 triệu ừ, thế mà đầu tư như thế này thì quán là quá là rẻ quá là, là rẻ luôn à. nếu mà rằng là thực ra nói nói đúng của nói là phân không có gì là đắt vâng. không có gì là đắt cả người chỉ vớ là người không biết hạch toán và, và chưa biết áp dụng phân silic mà thôi chứ phân không có gì là đắt bà con nhé và bà con sẽ hỏi rằng bón như thế này thì đến thời điểm nào thì lại bón tiếp ạ tức là nếu như anh bón như thế này thì sang năm mình mới phải bón à. đấy thế cho nên rằng là vì sao mà tôi nói rằng là cứ bón nó đẫy đà đi vâng. đấy sang năm anh bón thì cũng chỉ hết gần đó đó thôi thế cho nên nó không có cái gì là ghê gớm cả vâng và sang năm thì đến thời điểm cụ thể là thời điểm nào thì bón? Sang năm có thể rằng là mình sẽ bón sớm hơn. Vâng. Hay là thu hoạch xong thì ta bón ạ? Không. Thu hoạch xong là cắt cành. Vâng. À. à. Thu hoạch xong cắt cành đi. Vâng. Đấy. Để cành phát lên rồi nó bắt đầu lại bón. Vâng. Đấy, làm đúng quy trình của coi như nước ngoài. Chứ vâng. nếu như là bà con mình làm theo cái quy trình của mình tức là làm bỏ đấy thì vâng. Đây, đây bắt đầu tôi sẽ bón vào cái cây ở ấy. Đấy. Đây cho bà con nhìn xem bắt đầu từ lúc trồng. Mỗi đốt một Nhá. Mỗi đốt một quả. Mỗi đốt lá một quả. Từ lúc trồng mà đến lúc ừ, bắt đầu coi như thế là để bón cho đây. Vâng. À, cái ổi này thì trồng được bao nhiêu tháng rồi? Cây ổi này thực ra nói là mới trồng được có hơn một tháng. Hơn một tháng đã được này rồi. Đấy, hơn một tháng. Vâng. Không có gì đâu nhé. Vâng. Trồng cái lúc trồng chốc tôi sẽ hướng dẫn là trồng. Vâng. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái bón của cái cây này tiện thể đây tôi sẽ hướng dẫn trước cái bón. Vâng bón cho cây đã trồng lên như thế này rồi vâng dạ. Đấy. thì một cây, cây này mới trồng được hơn một tháng đấy, đấy cây này mới trồng được hơn tháng vâng. thì bắt đầu coi như cây hợp đất coi như thế này là bắt đầu cây hợp đất vâng. là lên được rồi nó bén rễ vào cây như thế này là cây là cái lúc từ lúc trồng rồi đến bây giờ là chưa có một cái gì đâu nhá vâng. ngoài nước lã nó không có cái gì đâu vâng. lúc trồng mình có cho silic không ạ có lúc trồng chỉ cho mấy nặng silic thôi à, vâng. không được cho bất cứ một phân gì cả vâng. và có một số bạn trên mạng hỏi là tại sao lại ờ, trồng chỉ bón silic mà không được bón phân gì thì ông có thể giải thích cho bà con bởi vì rằng như thế này này nguyên lý của cái cây quả thì bắt buộc nếu như là là cái người mà làm vườn thì bắt buộc coi như thế là anh phải hiểu là như thế này từ cái lúc mà anh đặt cây giống mà cho đến lúc mà coi như thế này anh cho xuống đất thì tối kỵ nhất là cho phân chuồng vâng. xuống dưới để trồng cây À. và cho cái tổng hợp là tuyệt đối không được vâng. tức là chốc tôi sẽ hướng dẫn bà con mình bắt đầu đặt bầu xuống cho phân xinic như thế nào vâng. nhé và đến lúc đây nó là cái cây hơn một tháng tuổi rồi ừ. nhé cây này gọi là cây hợp hợp, hợp đất vâng. cây sau khi cây hợp đất rồi là cây nó sẽ lên lá như thế này và nó sẽ bắt đầu đơm, đơm hoa như này vâng. thì lúc đó là bắt đầu ta bắt đầu cuốc bốn quanh lên cách gốc cây ra là khoảng độ 25 30 phân ừ. và bón cũng như sung mỹ à bón vâng, cũng như sung mũi và cái cây ổi này có thể anh bón tăng cái hàm lượng ừ, coi như thế là silic cao hơn một chút à. Đó, bởi vì là cái sung mỹ này á thì là nó lấy nước nhiều vâng. thế nhưng mà cái cây ổi nó lấy nước rất ít ừ. thế cho nên rằng là đối với cái cây ổi này anh phải cho tăng cái silic lên một chút bởi vì anh chỉ bón một lần mà à. chỉ bón một lần thôi à. Đấy, thế cho nên rằng là anh tăng nó lên được thì nó sẽ được lâu à. Đó. Thế, thế các bạn sau đây ông duy lại hướng dạ, dẫn bây giờ tôi bón sẽ hướng dẫn bà con mình cái bón cái cây ổi sau khi cái cây ổi được khoảng độ gần 2 tháng tuổi à. nha cái cây ổi gần 2 tháng tuổi đây là coi như cái cây ổi gần 2 tháng tuổi bà con mình có thể bón cao cái hàm lượng này lên nhá. Vâng. Cao hàm lượng silic này lên. Này. Đấy. Vâng. Cái hàm lượng cái hàm lượng silic này lên. Cao cái hàm lượng này lên bởi vì là cái cây ổi này nó nó đòi hỏi cái độ giòn và độ ngọt nó nó dài hơn. À. Vâng. Nó quả sung nó sẽ nhỏ hơn mà. Vâng. Thế cho nên rằng là nó sẽ coi như là, là, là mình sẽ bón ít hơn nhưng cái cây ổi này là bởi vì nó ra quả quanh năm đó thế cho nên là đây nó ra quả quanh năm đây hết nứa hoa này nhé dạ. cái nứa hoa này nó lại lên tiếp dạ. nó lại lên tiếp thế cho nên liên tục ra dạ. quả Đấy. có hơn một tháng hay hai tháng nhưng mà đã có lụ rồi bà con này. Đã có lụ. Đã có lụ đấy rồi. Đấy. đấy. Sau thì... khi là như thế này xong cái là coi như bỏ đây là đến lúc coi như thu hai nứa quả không phải suy nghĩ. Vâng. Và... Vâng. Đấy. Thế cho nên là nó là như vậy. Cái này thì đầu tư rất ít. Đấy, quy trình nó rất ít, không có gì cả. Vâng, hiệu quả rất là cao bởi vì đầu tư càng ít thì hiệu quả càng cao vâng. mà đầu tư bà con mình mà lại cứ coi như lúc nào cũng đòi hỏi cái phải là cái phân xịn lại phải là cái nọ cái kia là chết rồi ừ. đúng không thế cho nên không cần phải xịn gì cả cái tổng hợp là là chỉ là bổ sung ấy thôi chứ nó cũng không phải là đem đem lại cái ngọt ở cái cái cái đấy đâu vâng nếu như mà chỉ có tổng hợp với phân chuồng thì cái độ ngọt của ổi và sung đúng rồi không có nó như nào ạ nó không có vâng đó đó đấy như thế này thôi không đáng kể gì bà con nhé nhưng mà muốn có độ ngọt đậm thơm trên dung mỹ và ngọt ừ, giòn ở trên ổ thì bà con buộc phải bón phân xịt đấy là lý do để chúng tôi giải thích cho một số bạn nói là cớ sao mà lại chỉ phải bón phân xịt không thôi mà không được bón phân khác là như vậy bởi vì phân xịt là một dòng phân trung lượng và chúng tôi có bổ sung thêm vi lượng nữa cho nên cho nên có thể gọi là phân trung vi lượng nhưng mà phân LVK thì nó chỉ có đạm nâng kali thôi mà cây trồng thì nó cần cả đa lượng nó cần cả trung quy lượng và có cần cả phân chuồng nữa nếu như bà con bón đủ ba nhóm phân đó thì cây sinh trưởng rất là tốt đặc biệt là có phân silic thì ừ, nó có cái sự như là tạo độ giòn ngọt cho mẫu mã đẹp cho quả to đồng đều và sần quả trên ổi uh, giúp cho cái mã ổi đẹp hơn và uh, ờ, cùi dày hơn hạt ít hơn và khi ăn thì nó có vị ngọt đậm và thơm Vâng thưa ông là tại sao mà ta lại trồng sen canh giữa sung Mỹ và ổi? Ta không trồng ổi đi ổi và sung sung ạ? Không bởi vì phải là, là mình tiết kiệm đất không ạ? Tức là một mình tiết kiệm đất. Vâng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cây sung Mỹ nó cũng chỉ thu hoạch tức là mình cũng thu hoạch như thế này nó cũng như cây cây táo kẹ vào được nó. Vâng. Lý do rằng là sau khi ăn xong vâng. có thể cắt cành đi. Vâng. Cây ổi vẫn cứ lên bình thường, vẫn vâng. phát tán bình thường. Thế là vâng. một. Cái thứ hai nó nên nó không có ảnh hưởng gì đến cây khác. Vâng một là cái tán nó sẽ rộng ra thì nó sẽ đỡ cỏ vâng đấy cơ bản như đỡ cỏ mình cũng trồng so le như thế này đúng thì, rồi đây thì nó cũng không chiếm nhiều diện tích đây, coi như thế này là là cây này là gần 2 tháng coi như thế này như thế này là đến lúc coi như là được ăn quả đấy. À, vâng, được ăn quả đến lúc thu quả là khoảng hai lứa đấy không phải sau đó thì ta mới lại phải bổ sung Xong thêm phân. là lúc bây giờ ta bổ sung. Vâng. Thế thì có ba cây đấy gần như là cả năm nay tới đây là không phải bón nữa. Đúng rồi. Đấy thế cho nên là con có gì đâu. Vâng. Cả một năm có anh không phải bón nhưng mà anh bón hiện tại rằng anh bón mới có mấy nặng thì tính cái gì? Thì đó. anh phải lại phải, bổ sung thêm. Hả? Thế cho nên là bao giờ coi như cái quả anh thu hoạch đợt thứ hai à. thì có thể rằng là anh dùng cái phân xịt anh rắc cũng được. À. à nhưng chứ không phải bới ra đúng rồi mà rắc cũng được sau hoặc ngâm vào thùng ngâm vào phi như, như tôi là loạt phi kìa tưới xong bắt đầu là tưới vâng hoặc là ta có thể dùng cái túi 300 g đúng rồi để phun tưới ở ờ, trên những cái ờ, ổi ờ, đang đây, cho bà con như là chị thu hoạch vâng và sau đây thì mời cái túi phân này sang bên này tôi sẽ hướng dẫn bà con mình bắt đầu từ lúc cây trồng bỏ vâng à. bằng cái phân xinix độc xinix thôi chứ không cần vâng. phân chuồng đâu vâng. Vâng. Vâng. đây thưa các bạn sau đây sau đây thì mời các bạn đến với quy trình là hướng dẫn trồng, trồng ổi, bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang. Vâng, à, trước khi mà đến với quy trình hướng dẫn à, trồng ổi bằng phân Sinic Tân Phát thì mời các bạn đến với quy trình là cắt giống ổi từ, từ cây. cái cành ổi chiết từ trên cây để mang xuống trồng. Dạ. Vâng, bao à, duy ông hướng dẫn ông thực hiện cách ạ. Hướng dẫn bà con. Đây là coi như thế là cây giống của nhà tôi. Vâng. À, báo cáo với bà con là đây là cây giống của nhà tôi thì bắt đầu sau khi cây giống được cắt là bắt đầu tôi cắt cho bà con mình đây vâng. đây là coi như tôi sẽ cắt như thế này là cây giống này. cắt chậm chậm đó đây đó cây đó sau khi bao giờ rễ của nhà tôi như thế này đây bà con mình cứ tưởng tượng như thế này nhá rễ. tức là bao giờ cái bộ rễ nó phải như thế này trắng vâng. nhá phải là này. giống đỏ vàng rễ như thế này rồi mới được cắt vâng. vâng nhá thế là một hai là phải là cái cây nó phải như thế này đấy đó cái cây giống nó phải như thế này vâng. đó, thì nó mới đảm bảo được Nhá, đây là đây là tôi rốt xuất cho bà con mình toàn bộ giống như thế này vâng. và sẽ đảm bảo toàn bộ 100% là giống đẹp vâng. như thế nhá. Nếu mà cây mà như thế này thì ông trồng thì chắc sống trăm phần trăm. Một trăm trăm luôn. Vâng. Dám bảo hành đây đây là tôi đã trồng chỗ này đã được khoảng độ gần 2 tháng. Vâng. Đấy, bên này là trồng rồi. Vâng. Đó. Bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bà con mình Trồng tiếp coi Lấy cây giống từ vườn luôn. Vâng. Để cho bà con mình để trồng luôn. Đấy. Vâng. Cắt xong và trồng liền các bạn. sau khi coi như thế là giao giống về cho bà con mình cắt bà gọi đấy mình chúng tôi đã cắt đầy đủ hết rồi vâng. bà con mình đem về và đồng thời ngâm nước ngâm nước trước hết là phải ngâm nước đã đấy, ngâm nước để, ngâm nước. để cho cho bầu nó ngấm nước đấy, ngâm nước như thế để cho nó sẽ ngấm nước vâng. nhá vâng. cái thứ hai đây và, và đây là vào quy trình vâng. vâng. bắt đầu thì lúc trồng thì thì bà con mình phải rõ ràng luôn là không được phép cho bất cứ loại phân gì ngoài phân silic à. đây đây bắt đầu tôi sẽ trồng cho bà con mình đây luôn. khi mà trồng thì ta đào một cái hố sâu khoảng đúng rồi hai ba mươi cm như này các bạn này à. đất gì cũng được à. một số các bạn hỏi rằng là trồng trên đất gì thì đất nào thì cũng được bởi vì tốt. đối với cái cây ổi thái này thì nó phù hợp với tất cả các loại đất cây của tôi hiện nay bây giờ đã ở trong Tây Ninh đã đã trồng và trong Đắk lắc cũng đã trồng rồi. Vâng. Thế cho nên là gần là các miền đều trồng được. Có thể nói là đây là một cơ sở bán giống ổi Thái Lan trên toàn quốc bạn ạ. Và từ đây đã tạo ra Sau khi là sau là ông đây, ờ, đây, đây. xinh đẹp. Ông ờ, tháo ờ, bầu ra hả? Vâng. Đấy, đây là tháo bầu nhá. À. Sau khi ngâm đấy. xong như thế kia thì các bạn, đây. đây nhá. Vâng. Sau khi xong đây nhá bà con mình chú ý nhá. ngâm rồi phải không Đúng rồi. đây là ngâm rồi. ngâm rồi nhá. Đây vâng. chú ý nhá. Vâng. Đây cái hố của tôi là không có một tí phân nào nhá. Đúng rồi. Đấy nhá mọi người nhìn nhá, không có một tí phân nào luôn Tuyệt vâng. đối là không được có một tí phân nào luôn. Vâng. vâng. Nhá, đấy rất khoát là như vậy. Đó. Đấy, xong bắt đầu ta dùng do bếp nhá. Vâng. À, đấy nhá, không được phép cho bất cứ loại phân gì ngoài phân Sinic và do bếp. Vâng. Này. Nếu như có do bếp là tốt mà không có do bếp dùng độc Sinic không không Chỉ có Sinic không thôi bạn. Đúng rồi. đây nhá, nếu có do bếp thì cho ra bếp một tí cho bếp vào vâng. như thế à. sau đó silic này thì nó không đáng gì cả đây xong nó là cho silic silic tối thiểu nhá tối vâng. thiểu là cũng phải cho được vài lạng vâng. đó. tối thiểu là cũng phải cho được khoảng 3 lạng một gốc đấy đấy là tối thiểu vâng. đó đó thế thôi nhá đấy, đấy coi như thế là xong là rồi đất đất thế đất khổ đất sở lấp đất coi như thế là xong rồi toàn là gạt ờ, gà đây mình coi như là sau khi trồng là phải rất điểm là coi như không được cho phân chuồng và bất cứ một cái loại hóa học nào chỉ được phép là do bếp nếu có do bếp thì cho bếp mà không do bếp thì độc xịt không thôi à. nếu không có cho bếp thì chỉ trồng chỉ cần à, độc trồng không và cho silic thôi thế thôi à. không cho một cái gì khác vâng. không được phép cho cái con đó. Vâng. sau khi mà trồng đơn giản không sau, gì sau khi là đấy thì là, lấp đất. vào thì là ta đã được một cái ổi vâng tiếp tục ta sang cây thứ ta có thể mới bớt từ cái lên được để trồng canh đấy đây thì các bạn sau khi ra lại sang trồng các cây khác dây này vừa được ngâm xuống nước này đấy, à. trồng vâng. đây chứ đây đây đây được đây đây bây giờ mình mang ra để trồng đấy. thì khi trồng thì bà con lưu ý là ta cắt phải bò. cắt bỏ, cắt bỏ. cái ờ, bóng cái này bọc thì ờ, là ai cũng có thể biết rồi cái vâng. này bỏ, thì bỏ bầu ra bà con mình là, là chắc là ai cũng hiểu rồi nhưng cơ bản nhất là một là quay những cái giống cái cành nó phải đảm bảo chất lượng đúng rồi à, vâng đấy nhá ừ. đó. cái cành mà rất chi là đẹp để, giới thiệu à. cho bà con tiện vâng thưa ông duy là khi mà mình làm giống thì mình có cho cái sinic tân phát vào đây không ạ? Tức là mình cho vào đất chứ không vâng. phải là cho vào vào đó và cho vào vâng. vâng. ủ vào đất sẵn. Xong mà xong bọc vào bọc vào. Này. Vâng. À. Báo cáo bà con mình đảo cái phần này vào cái, cái túi vào cái đất cái, cái đất để bọc, đất bọc. Vâng, vào cái đất màu. Vâng. Sau bắt đầu ủ đất để cho nó mềm xong bắt đầu mới bó. À, à À. Thì nó sẽ kích thích ra Đúng nhiều. Đúng rồi thì dễ nó sẽ ra chứ đừng nên coi như là sử dụng đến cái cái cái cái thuốc nhúng để cho ra dễ là không nên. À chỉ cần ấy là nó khác ra thôi vâng đây dễ nó ra nhiều bà con đấy đấy nhá sau khi vâng. xong đây vâng. tiếp tục thì ta lại tiếp tục trồng đúng rồi, tiếp tục trồng vâng. trồng này rất là đơn giản rất vâng. đơn giản vâng rất chia đơn giản cần hút lên lá bắt buộc bà con phải có cái uh, dạ lên lá được rồi nên là tí mũi cho bắt buộc bà con phải có cái sinh xinic tân phát vì sau đó à, sau đó là cho dễ mới ra nhiều thêm, uh, cho bếp thôi à có nước. bếp thì cho do bếp nào tốt mà không có thì thôi vâng. cũng không phải rất khoát là phải có do bếp vâng được rồi đấy cái đấy nó không đòi hỏi phải rất khoát nhưng mà nếu như là cái lúc trồng tốt nhất là phải có xí thì nó sẽ nhanh vâng có silic thì nó sẽ nhanh nhanh hồi xanh nhanh bén dễ. hồi à. xanh nhanh bén dễ và đặc biệt là không bị chết cây đúng rồi chứ không phải rằng là những cái do bếp này thì nếu có là tốt vâng. không có cũng không phải rất khoát phải có à. nhưng mà tuyệt đối là không được cho phân bất cứ loại phân gì và nó giúp cho cây chịu cái Sinic này nó giúp cho cây chịu rét tốt hơn và chịu hạn tốt hơn đấy và khi mà không may mà ờ, sau khi trồng xong mà gặp mưa cả có đợt có cát không may mà gặp mà ờ, mưa to gió lớn mà bị úng nước trên những cái vườn như này ừ. thì có Sinic thì nó giúp uh, cho cây là chịu uh, được ngập nước tốt hơn và khi mà nước rút rồi thì nó kích thích ra nhiều rễ mới và nó không bị vàng lá trên cây qua và ta cứ trồng như này sau khoảng độ tháng rưỡi đến 2 tháng thì bắt đầu là bón thì ta bắt đầu bón như là cái quy trình mà ban đầu vừa uh, bón chúng tôi hướng dẫn uh, lúc nãy bón cho ổi đấy cái này à. ra rất nhiều dễ nhé thì sau khi là bón như thế này xong trồng xong là độ tầm độ 2 tháng và thì, thì hoặc là thì hơn đấy, tháng đấy bắt đầu như cái, cây hợp lá như cây cây như, như cái bên kia đúng không? Đấy, thì bắt đầu là ta bắt đầu quay bắt đầu là bón. Lúc vâng. đấy giờ mới được phép bón bằng phân tổng hợp và phân chuồng. Vâng. À. Chứ còn cái lúc trồng này là tuyệt đối là không được. À. Cái lúc trồng là rất khoát là không được chứ không phải rằng là là, là chứ không phải là gì ngoài cái phân này ra là không được cho phân nào cả. À. Nên là bà con nếu như mà ta mà không có silic thì trồng thì cái trồng không trồng không sau đó là sau đó thì là, ờ, sau được bổ sung. độ tháng rưỡi cho đến 2 tháng để cho bổ sung luôn à. cây nó bén rễ nó hợp đất rồi thì lúc đấy là ta bổ sung cây sinic vào dạ. và nếu như ta không có cái túi 5 cân này thì ta cũng có thể dùng sau khi trồng xong thì ta có thể dùng cái túi 300 g pha với tỷ lệ là 60 cho đến 100 lít nước và tưới cho ờ, khoảng độ từ 50 À, có chín đâu. Từ 50 đến cho đến 60 cây cây ổ như thế này. Đó, có nghĩa là vào khoảng 1 ờ, lít. Ờ. Sắp xỉ 1 lít hoặc hơn 1 lít trên một cái như này. Đấy. Đây vào Huyền đâu rồi? Vâng như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bà con xong cái quy trình bón phân silic cho sung Mỹ và bón phân silic cho ổi mới bén chân cũng như là hướng dẫn trồng ổi bằng phân silic Tân Phát và sau đây thì để uh, thực tế vào nhà vườn xem ổi của ông Nguyễn Kim Di ở đây vườn ổi như thế nào vườn ổi quả. và cây giống à, cây luôn cây giống cũng như là vườn ổi quả xa mã đẹp như nào thì ờ, mời dạ. bà con chúng ta đến đây là các bạn hãy thực mục chỉ thị là vào vườn của Nguyễn Kim Duy đây, đây là cây giống hiện tại là tôi cũng vâng. đang chuẩn bị cây là đang bắt đầu đây. cắt cho khách. Vâng, cái giống này là đang để đây, cung đây cấp. là cây cây giống khách. là bắt đầu tôi đang bắt đầu cắt để cung cấp cho cây tất cả các nhà vườn. Vâng. Đó. Và trên một vâng. cái cây này thì nó cũng có khoảng đến ờ, rất nhiều quả. quả luôn. Đây quả vâng. đây. Khoảng gần chục cành đây, ờ, giống, à. cành ờ, để bán giống vào đây. Quả đây ạ. Quả đây, đâu đây bà con mình có thể ăn luôn được luôn. Đây. Đây. Đây, ôi rồi. quả, quả to quá các bạn này. Được. Đấy. Đó rất nhiều quả đây cây giống quả đây các bạn này đích mục sở thị các bạn nhé đây quả to này ở Thái Lan đẹp không à. trắng sần vâng đây. ngày ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 16 tháng 2 dư năm 2023 và sau một vụ Tết mà đã thu um, thu hàng loạt thu hàng vài chục tấn ổi trên cái vườn này rồi thì ở đây cây vẫn sai trái như thế này khi mà dùng cái Sinic Tân Phát nó vẫn sai rộ như thế này các bạn này và những cái quả như này đang chuẩn bị à, thu này những ừ. quả này đây sần quả này quả sần trắng quả mã đẹp và rất lặng tay và cái ổi này mà cắt ra thì nó rất là giòn giòn ngọt ít hạt cùi dày và ngọt đậm đây, quả coi như thế là liên tục luôn, rất à. là nhiều luôn Đó. Đây. Hai hôm nữa là tôi sẽ xúc cho ờ, chị Lý ở Thái Bình. Hai hôm nữa là anh à, hai hôm nữa đấy nhá, như cây này. À. Như cây này là hai hôm nữa là tôi sẽ là cắt, cắt cây đấy. chị Lý. Thái Bình. Vâng. Chị chị đặt của anh là bao nhiêu? Chị, chị đặt ừ, trước mắt là chị lấy mấy trăm cành. À. Thế còn những cái nhà vườn ở Đông Anh, Hà Nội thì tầm cỡ vào khoảng một nghìn cành. Wow thì tôi đã mang một chuyến khoảng độ năm bảy trăm rồi vâng thế còn chuyến thứ hai là đợi trồng sau thì tôi sẽ mang chuyến nữa vâng đây thưa các bạn cây nào thế sai chịu cảnh. và sau đây thì tôi có thể bổ cái ổi này cho các bạn nhé đây. mới đưa con dao vào thôi nhưng đã thấy giòn lắm các bạn à đây quả to quá đấy. quả to quá đây. xem này. Thưa các bạn à, hạt ít cùi dày. Hạt ít cùi dày rất là ngon. Đấy. Mã để sần nhá, trắng đẹp nhá. Đấy. Và sau, sau đây, đây xin bà bổ để thưởng thức ạ. Vâng. Đây để tôi bổ. Đây các bạn này Mời các bạn nhé à. Giòn lắm. Mà ông gì ạ? Đây, đây là cây những cái cây mà coi như đây là những ngọt lắm các bạn Những Giòn. nhà vườn đặt cho cho ra chậu đây, cây rất là À cây những cái uh, cây mà đặt chậu là ông chiết với cây to hả? Vâng mời ông Duy ra nổi ạ. à. bán đi tôi coi như đang tay tôi vừa nhổ cỏ. Vâng. Ăn buổi um... Đây các bạn này. Tôi cắn minh nữa nhé. À. À. Đó. ừ. ngon tuyệt vời ngon lắm các bạn ạ miếng ổi trắng như nê các bạn này hạt ít à, vâng nếu như các bạn à, muốn đến thăm vườn ổi xinh đẹp à, sai chữ quả và muốn mua giống ổi cũng như là mua ổi à, ngon chất lượng cao À, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì hãy liên hệ với số điện thoại của ông Nguyễn Kim Duy ạ. Số điện thoại là 094 66 77 505. Vâng. Nếu như bà con mình có những cái nhu cầu mà làm vườn lớn đó, thì coi như liên hệ theo số điện thoại đó tôi sẽ coi như cung cấp giống chuẩn và bảo hành luôn cho giống chuẩn luôn Đấy, và coi như là sẽ giúp tư vấn giúp coi như chăm sóc cũng như là sâu bệnh để đến lúc bà con mình được cái vụ mùa bội thu